Xin chào mọi người à, Thì hôm nay là ngày 24 tháng 7 năm 2022 Hiện tại tôi đang đi trên đường à, cao tốc Dầu dây Phan Thiết Tuyến cao tốc có chiều dài 99 km Với à, thiết kế rồng 6 làn xe Và có tốc độ lên đến 120 km một giờ Thì đây là cái à, một đoạn cao tốc đã được à, trải thảm nhựa Hiện tại thì ờ, khu vực mà tôi đang ờ, di chuyển á, thì trên đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết phía trước mọi người á, là tuyến đường quốc lộ 55B cầu vượt đi qua quốc lộ 55B mọi người có thể thấy là công trình đang ờ, được thi công rất là rầm rộ đây là những cái dầm cầu dầm cầu vượt cầu trục cầu trục à, sẽ bắt những cái dầm à, cầu vượt lên trên cầu này Đây là tuyến à, quốc lộ 55B sẽ cắt ngang cao tốc thì uh, cao tốc dầu dây Phan Thiết dự kiến sẽ thông xe vào cuối năm 2022 Đây là một cái đoạn video ngắn tôi cập nhật tiến độ để cho mọi người có thể hình dung ra được tiến độ cao tốc dầu dây Phan Thiết